à, thế thì à, sẵn tiện á, thì à, Nô mới à, xin phép với cha là được à, đọc lại năm cái quy luật của vàng tức là năm cái bí kíp làm giàu mà Acat đã khắc trên cái à, cục đất sét đó thì à, cái quy tắc thứ nhất á, là gì là đối với những người sẵn sàng dành ra một phần mười số tiền kiếm được để tích lũy cho riêng mình trong tương lai thì vàng sẽ đến và đến với số lượng ngày càng nhiều thế các bạn lưu ý rằng là à, là thực sự ra là để mà dành ra một phần mười cái số tiền kiếm được nó không phải dễ dàng các bạn thường á là đa số người ta làm ra bao nhiêu là người ta xài hết bấy nhiêu à. và tích lũy rất là khó tích lũy để đầu tư cho tương lai rất là khó các bạn phải rèn luyện dữ lắm đó. đó ví dụ đi mình ví dụ thế này đi bây giờ á là nó ví dụ hiện nay là người ta ra cái iPhone 10 với cái giá là 50 triệu đó. rồi à, bạn đang rất là thấp nhưng mà bạn không có mua liền phải không bạn có tiền đó có tiền sẵn luôn nhưng mà không mua liền bạn mới kiềm chế lại để sao để năm sau cuối năm đúng không đầu năm tới giờ tới cuối năm thì à, à, lúc này người ta ra cái iPhone 12 rồi đó và giá của iPhone 12 lúc này có thể là 60 à, triệu còn iPhone 10 nó tuột xuống còn có 30 triệu thôi ví dụ vậy thì như vậy lúc này bạn mới mua thì lúc bạn mua bạn sẽ thứ nhất bạn có hai cái lợi thứ nhất là bạn lời được 20 triệu dư ra rồi đúng không cái lợi thứ hai là bạn rèn luyện được một cái kỹ năng rất là quan trọng đó là cái kỹ năng tích lũy à cái kỹ năng gì cái kỹ năng kiềm chế sự thỏa mãn đó cái kỹ năng quản lý chi tiêu kiềm chế sự thỏa mãn hiện tại cái kỹ năng nó khó vô cùng các bạn nhưng mà người giàu hầu như tất cả 100% người giàu ai cũng luyện được cái kỹ năng này các bạn thực sự ra không phải là người ta luyện một cách khổ sở mà người ta rất là vui người ta làm vậy nhưng mà người ta vui lắm chứ không phải là người ta khổ sở người ta người ta cảm thấy rằng là là là, là mình đang sống trong một cái nỗi khổ không phải ví dụ như các bạn thấy rằng là những người giàu nè ví dụ như ông Bill Gates nè ổng có bao giờ xài xa xỉ gì đâu đúng không ổng đâu có mua du thuyền đâu ổng cũng đâu có cần đến cái à, à, cái những cái thứ đồ xa xỉ đâu đó các bạn à, bạn nói yêu ông Bill Gates tôi thấy có cái nhà không cái nhà công nghệ thật ra cái nhà công nghệ là tại vì sao tại vì ông thích chơi đồ công nghệ nó cho nên ông làm cái nhà công nghệ tại vì ông là cái người của công nghệ mà ông thích ông làm thôi chứ không phải để khoe của không phải để khoe mà tại vì cái đam mê cái đó là cái đam mê còn cái đây du thuyền là gì người tâm những người giàu ha, mua cái chiếc du thuyền là tại họ khoe của các bạn hình dung được không đó thì những người giàu thật sự là họ rất là giản dị các bạn hay giản dị họ kiếm tiền nhiều là vì họ thích kiếm tiền thôi và kiếm tiền cũng cũng để chảy để cho đi chứ cũng không phải là là họ bằng tiền đó. thí dụ như Sam Walton đó thậm chí ổng còn mặc cái cái bộ đồ mà người ta gọi là bộ đồ à, à công nhân á nhìn rất là giản dị các bạn rồi à, Warren Buffett cũng rất là giản dị mà những người giàu thật thụ người ta giản dị lắm mà Henry Ford cực kỳ giản dị các bạn thì à, à như vậy thì nếu như bạn luyện được bạn rèn luyện được một cái kỹ năng quản lý chi tiêu tốt kiềm chế sự thỏa mãn lại thì vàng đương nhiên sẽ đến với bạn và đến với số lượng ngày càng nhiều thì cụ thể cái ý là vàng đến với số lượng ngày càng nhiều á thì à, cũng giống như cái câu là người giàu ngày càng giàu thì cái câu người giàu ngày càng giàu á mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn ở trong cái mô hình vòng quay tiền mặt của người giàu trong cái à, ý tưởng trong cái bộ sách dạy con làm giàu của Robert Kiyosaki thì à, Robert Kiyosaki trình bày cái vấn đề này là cực kỳ rõ luôn có mô hình đàng hoàng mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trong phần đó Và bây giờ chúng ta sẽ qua cái quy luật thứ hai tức là noma sơ xin phép cha là nói lại tóm tắt lại năm cái quy luật của vàng thì bây giờ bây giờ tới cái cái quy luật à, thứ thứ hai đó là vàng là người làm công cần mẫn và nhiệt tình nhất đối với những cái người chủ khôn ngoan biết nhận ra khả năng sinh lợi và phát triển của nó có nghĩa là cái người chủ khôn ngoan họ nhìn thấy được cái cơ hội họ biết cách để vàng làm việc cho họ tức là biết cách bắt đồng tiền làm việc cho mình mỗi một đồng tiền vàng là một cái tên nô lệ nó làm việc căng mẫn chăm chỉ đem lại cái tiền lời cho cái người chủ đó thì đối với cái người chủ khôn ngoan họ sẽ nhìn ra được vấn đề đó và để nhìn ra được vấn đề đó không phải một sớm một chiều bạn có một cái khả năng nhìn ra như vậy không phải đó. bạn phải qua cái quá trình kinh doanh một thời gian rất là uh, kinh doanh và đầu tư rồi ờ, có thất bại ờ, có bị mất tiền có chua chát có lên voi có xuống chó thì bạn sẽ có cái khả năng nhìn thấy được những cái cơ hội ờ, những cái cách để bắt đồng tiền làm việc cho bạn chứ không phải tự nhiên mà cái cái kỹ năng đó từ trên trời rơi xuống là không có cho nên lý do mà Robert ông cũng khuyên các bạn là bắt buộc bạn ra bạn kinh doanh một thời gian Ờ, kinh doanh nói chung là không phải một thời gian đó mà kinh doanh suốt đời kinh doanh rồi đầu tư kinh doanh rồi đầu tư ờ, muốn có tiền đầu tư thì ta kinh doanh để ta đem tiền ta đi đầu tư cho tới năm 47 tuổi thì ông Robert ông mới quyết định là thôi bây giờ chán quá rồi kinh doanh mệt quá nghỉ dẹp bán cái công ty nó bán luôn cái công ty cho người ta và lúc này chỉ chỉ còn một cái nguồn thu nhập chủ yếu là nguồn thu nhập chủ yếu là từ đầu tư thôi mà nguồn thu nhập từ đầu tư nó là hầu như nó là passive passive income tức là thu nhập thụ động à, gần như là tuyệt đối thì lúc này ông rảnh ông mới tuyên bố là thôi tôi về hưu như vậy Robert T. Kiyosaki ông về hưu năm 47 tuổi còn trước đó thì thực sự ra là cái cái thu nhập thụ động ông cũng lớn hơn chi tiêu rất nhiều nhưng mà vẫn còn dướng bận cái công ty vẫn dướng bận cái việc kinh doanh việc kinh doanh đó, à, nó nó cũng chiếm khá nhiều thời gian cho nên ông chưa tuyên bố rằng là ông tự do tài chính chứ thực sự ra trước đó ông đã ok hết rồi tiền bạc đầy hết rồi bạn hình dung được chưa đó như vậy thì chúng ta muốn muốn bắt vàng làm việc cần mẫn cho mình thì chúng ta phải có nhiều kiến thức về đầu tư có nhiều sự trải nghiệm học đọc sách học và làm có nhiều sự trải nghiệm cái quy luật thứ ba của vàng là vàng luôn luôn trung thành và đem lại lợi nhuận cho những người chủ thận trọng trong đầu tư à, phải thận trọng các bạn đầu tư phải thận trọng thì vàng nó mới trung thành với ta được còn nếu mà chúng ta bợp dợp chúng ta nóng vội chúng ta vội vàng chúng ta ham hố đầu tư chụp giật thì vàng nó sẽ cuốn gói ra đi vàng không còn trung thành với ta nữa đó và nếu như mà à, chúng ta cảm thấy chưa chắc ăn thì phải đi tìm lời khuyên của những người khôn ngoan thì trong sách này người ta dùng từ là đi tìm lời khuyên của những người khôn ngoan nhưng mà thí dụ như đối với Kay Pharisee thì ông nói rằng là đi tìm cái người đỡ đầu đi tìm người đỡ đầu hoặc là đối với Robert thì ông nói là cái ông cha giàu tức là cái người đỡ đầu cho mình có những cái lời khuyên tốt cho mình hoặc là Kay Pharisee ông cũng có dùng một cái từ khác nó không dùng từ đỡ đầu ông dùng từ khác là người che lưng người cái người che lưng chúng ta chúng ta chúng ta bị bí cái gì đó chúng ta dựa vào phải không ta dựa vào một cái một cái giống như cây cổ thụ phía sau che chở cho chúng ta phải tìm lời khuyên của những chuyên gia chứ chúng ta đừng vội vàng tự ra quyết định và cái quy luật thứ năm à cái quy luật thứ tư của vàng là đối với những vụ đầu tư kinh doanh mà bản thân mình chưa nắm rõ hoặc là không được cái người giàu kinh nghiệm tư vấn chỉ bảo thì rất là dễ bị mất vàng nói chung là nếu mà không chắc thì đừng có làm không chắc mà cũng không chịu hỏi chuyên gia nữa mà làm thì rất dễ bị mất vàng mà mất thì đừng có trách ai hết á đó, ta lưu ý điều đó rồi cái quy luật thứ năm của vàng là gì nếu dùng vàng để kiếm lợi một cách phi pháp hoặc là làm theo những cái lời khuyên tào lao những cái lời khuyên không đúng Ủa, ví dụ như là lừa đảo à, hoặc là phó thác đúng không giống như đem vàng của mình phó thác cho một cái người mà cái người đó là sao họ là lừa đảo hoặc là họ là không lừa đảo nhưng mà họ thiếu kinh nghiệm họ không có tài cán gì hết á thì à, thì mình rất là dễ bị mất sạch ta lưu ý như vậy thì à, vừa rồi mình vừa trình bày cho các bạn là à, năm à, quy luật của vàng tức là nô ma xin phép ca trình bày năm cái quy luật của vàng